Xin chào cả nhà, xin chào tất cả Van gia ạ à. có đôi lời mình xin được chia sẻ là Trong những ngày qua thì hiện tại clip của mình đó Mình để ý là nếu như clip mà quá dài do mình việc sub hay là trend á Mà đánh chữ hoặc là dài quá Thì những clip đó lên không nổi và mình cũng không biết cách khắc phục Hiện tại thì những clip mà việc trend cho các buổi phỏng vấn á Thì mình cảm thấy mà khi mà phụ đề nhiều quá thì clip không lên nổi thì hiện tại bây giờ mình có một tí thay đổi đó là những nguồn mà mình cập nhật về các buổi phỏng vấn của Bimil hay là của Rap hoặc là của Millrap thì mình sẽ trend lại bằng cách mình sẽ đọc luôn các các bản trend đó bằng việc mình tổng hợp lại như cách đọc hiểu của mình cũng như một số nguồn đáng tin cậy mà mình cập nhật được cũng như là của các bạn interfan quốc tế của các admin Việt Nam mình và tất cả các nguồn mà mình cảm thấy là có có có có có độ tin cậy đáng tin cậy thì mình sẽ à, tổng hợp lại nha thì hôm nay mình lại tiếp tục với bài phỏng vấn của Bimil đối mặt với toxic social media thế nào bài này thì hồi trước hôm trước là mình đã trend lại bằng việc mình lưu clip lại và mình stop trend nhưng mà hiện tại vẫn không lên được thì hôm nay mình sẽ ghi lại cái audio luôn bằng buổi phỏng vấn của Bimil cũng như việc mình chỉ trình ảnh để mọi người có thể cập nhật được thông tin của Bi nói chuyện như thế nào trả lời phỏng vấn ra sao thì đó là những điều mình xin thay đổi trong cái phần hôm nay tại vì hiện tại YouTube đang có rất nhiều thay đổi mà mình không biết cách khắc phục nên bây giờ là mình sẽ làm lại như vậy nha vâng thì à, bài phỏng vấn TNN Music Basic đối mặt với Toxic như thế nào ạ? Câu hỏi đặt ra rằng bạn được xem là người mở đường cho các sự kiện online Email trả lời tôi ư MC bảo đúng vậy bạn làm việc với nó gần như mỗi ngày mà Email trả lời rằng cả tôi và khách hàng đều có những thay đổi về nội dung công việc thông thường trước khi có dịch covid thì tôi có rất nhiều sự kiện nhưng khi đại dịch covid ập đến khách hàng rất tốt khi đã thay đổi từ sự kiện trực tiếp thành sự kiện trực tuyến những buổi live thường chỉ quảng cáo về sản phẩm cho nên mọi người cũng đồng ý với việc thay đổi này ở những lần mà tôi phát trực tiếp, chúng tôi cũng có liên kết cùng với những ứng dụng ở nước ngoài như Value và ứng dụng đến từ Hàn Quốc. Tôi làm việc với chúng nhiều hơn khi mà tôi có buổi họp báo hay là cho ra mắt single vì Value hỗ trợ tôi phát trực tiếp sự kiện và người hâm mộ trên toàn thế giới sẽ được xem chúng thông qua ứng dụng. Gần đây do ảnh hưởng của dịch Covid nên có rất nhiều nghệ sĩ bị hủy bỏ sự kiện và trong đó cũng có tôi nữa. Vì vậy chúng tôi đã thay đổi nó từ sự kiện thực tế thành sự kiện trực tuyến. Tôi rất lo lắng cho fan, nếu tôi tham gia sự kiện thì fan cũng có thể đến đó để được nhìn thấy tôi. Nhưng chúng ta sẽ rất dễ bị nhiễm virus khi tụ tập ở nơi đông người này cho nên tôi đã thay đổi sang việc phát trực tuyến. Câu hỏi tiếp theo rằng về việc ra mắt với vai trò là ca sĩ thì Bimil trả lời đây là năm đầu tiên ạ, à, tôi mới ra mắt cũng được 4 tháng thôi, tôi thấy rất hạnh phúc. Sau khi ra mắt, tôi có được cơ hội biểu diễn ở nhiều sân khấu khác nhau như Cat Teachers, Cat at Bros, Beat Mountain. Ở PMFF, tôi có biểu diễn trên Cowstay. Nó là một sân khấu của thể loại nhạc pop. Tôi đã cảm thấy hạnh phúc và đã làm hết sức mình. Câu hỏi rằng, bạn nhìn thấy mình ở đâu trong 10 năm tới nữa? Bimiu trả lời Tôi có thể có kế hoạch cho 3 năm tới. Tôi muốn trở thành nhà sản xuất và có hàng loạt bộ phim của riêng mình. Năm nay tôi đã có cơ hội để thực hiện điều đó rồi. Vì vậy tôi không biết mình sẽ có kế hoạch làm gì trong 3 năm hay 10 năm hay hay sao nữa thì bởi vì tôi dự kiến những kế hoạch của mình trong 3 năm tới nhưng tôi lại thực hiện nó vào năm nay. Dù có thể nó sẽ rất khó khăn đấy. Câu hỏi đặt ra rằng điều gì giúp bạn có được vị trí như bây giờ? Email trả lời là cơ hội không ngừng cải thiện và bài học rút ra từ bản thân. Hôm qua bạn đã làm gì? Mục tiêu ngày mai của bạn là gì? Cần học hỏi thêm điều gì? Nó có giúp bạn tiến bộ hơn hay không? Nó nhanh hay chậm và tôi cũng không biết làm thế nào để đo lường được nó cả. Nếu bạn hỏi tôi về nó thì tôi cũng không biết. Tôi đã làm việc trong ngành công nghiệp giải trí nhiều năm rồi Tôi muốn làm hết sức mình ở những vai trò khác nhau như diễn viên, ca sĩ và cả công việc sau màn ảnh nữa. Hiện tại tôi có cơ hội làm việc với nhiều tổ chức về môi trường, trẻ em và xã hội. Tôi là diễn viên và cũng là nghệ sĩ nên sẽ có sức ảnh hưởng, tiếng nói cũng sẽ có phần tác động mạnh mẽ hơn. Vì vậy mà tôi muốn giúp đỡ đến nhóm nghiên cứu này trở nên tốt hơn. Câu hỏi đặt ra rằng Aquarium Man vai trò sản xuất thì Bimil trả lời như thế này. Ở Thái Lan, các bộ phim truyền hình hoặc series có nội dung chủ yếu là hài, lãng mạn, tình yêu hay tranh giành người yêu. Tôi đã tham gia nhiều phim trường, gặp nhiều người. Tôi cảm thấy người Thái rất tuyệt nhưng có thể là do thiếu kinh phí, thời gian hay việc quản lý như kiểu chúng ta đang thiếu điều gì đó vậy. Vì thế tôi muốn làm một series có thể thực hiện cho các nước khác thấy rằng người Thái rất giỏi trong lĩnh vực này đó là lý do tại sao tôi lên ý tưởng Aquarium Man. Tôi sẽ đảm nhận vai trò của bác sĩ thú y của thủy cung. Nội dung chính sẽ không phải là lãng mạn mà tập trung vào môi trường, lòng tốt của con người, lòng tốt với mọi sinh vật trên trái đất. Tôi cũng muốn tập trung vào các cách mà bác sĩ thú y làm việc và tôi muốn mọi người quay trở lại thế giới thực nhiều hơn với các phương tiện truyền thông xã hội có thể khiến bạn chỉ chăm chăm vào chính mình mà thôi nếu bạn xem series này và nghĩ rằng bác sĩ thú y là một công việc tuyệt vời, hoặc các bậc cha mẹ xem bộ phim này có thể đưa bọn trẻ đến thủy cung để gia đình có thể tương tác với nhau nhiều hơn. Câu hỏi được đặt ra rằng bạn đã lên kế hoạch cho dự án này được bao lâu rồi? Bimil trả lời, ô không lâu lắm đâu, năm ngoái tôi đã quay một chương trình ở Thủy Cung, tôi đã đi dạo quanh và nói với đội Spistu, mọi người có nghĩ rằng thật tốt nếu chúng ta làm một nội dung giống như thế này không? Chưa có ai làm về nội dung này ở Thái Lan cả và tôi nghĩ người nước ngoài sẽ quan tâm đến nội dung này nên tôi trình bày ý tưởng của mình cho họ. Họ thấy được và tôi đã được nhận sự tài trợ và họ mong muốn series sẽ ra mắt vào năm sau, năm 2021. Tôi đã kiểu như, ồ được rồi, vậy thì làm thôi nào. Câu hỏi được đặt ra rằng, những điều gì bạn muốn làm nhưng vẫn chưa có cơ hội thực hiện được thì Bimil đã trả lời những điều còn lại tôi chỉ mới bắt đầu vai trò là một nhà sản xuất thôi tôi sẽ cố gắng hết sức mình với vai trò này về tương lai thì tôi vẫn chưa có kế hoạch gì bởi vì trở thành một nhà sản xuất rất mới mẻ đối với tôi và nội dung thì không phổ biến như trên thị trường đâu nó không phải là rom-com là loại hài kịch lãng mạn đấy mọi người vì vậy tôi rất nghiêm túc với kịch bản Tính tới nay thì chúng tôi đã thay đổi kịch bản rất rất nhiều lần rồi. Thật ra thì bây giờ kịch bản phải được sẵn sàng, nhưng tôi muốn làm nó tốt hơn nữa. Thật vui vẻ để đón xem, mong mọi người hãy theo dõi nhé. MC hỏi rằng vì vậy bạn phải đầu tư rất nhiều ư? Bimil trả lời, ồ rất nhiều đó, bởi vì tôi cũng có một khoản tài trợ lớn nên tôi có thể có đủ ngân sách cho mỗi tập. Tôi nghĩ bạn sẽ xem một sản phẩm có chất lượng ngang với các series của nước ngoài đó. Câu hỏi đặt ra rằng về lịch trình của bạn thì như thế nào? Bimiu đã trả lời, đã kính lịch cho tới tháng 3 rồi nhưng mọi người vẫn có thể liên lạc, bốc lịch nha. Tôi luôn mở rộng cho mọi người cơ hội. Vui lòng cho biết chi tiết các cách liên hệ với người quản lý của tôi ạ. À. MC bảo quảng cáo hay quá nhỉ Chăm hashtag Sky Chris Formil Một bất ngờ từ người hâm mộ Vimeo trả lời rằng, vâng, điều này rất dễ thương. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được món quà như thế này. Điều này thật tuyệt vời. Hôm đó tôi có một sự kiện live và trước đó có buổi biểu diễn máy bay không người lái. Vì thế tôi đã xem buổi live từ người hâm mộ. Tôi đã thấy các bước của các máy bay không người. Họ đã đặt chúng trên nền đất và cho bay lên từ từ này. Chúng thay đổi rất nhiều màu sắc. Thậm chí lúc bay lên họ vẫn giữ cho nó đẹp chứ không phải chỉ bay loạn xạ. Họ đã tạo thành một bức tranh, một số máy bay không người thì bật đèn, một số thì không. Họ cũng có thể tạo ra các chuyển động làm cho các ngôi sao di chuyển hoặc tạo nên một bức tranh. Nó thực sự rất đẹp. Đó mọi người ạ. À. Buổi biểu diễn diễn ra ở Trung Quốc rất dễ thương. Bạn có thể xem highlight video tại MSS Studio đăng trên Instagram đấy. Câu hỏi dành cho bimil là mạng xã hội độc hại thì bimil trả lời rằng kiện kiện luật sư làm ơn truy tố họ đi thì mc hỏi nhưng bạn sẽ không tính thực hiện việc khởi kiện một cách nghiêm túc phải không nào thì bimiu đã trả lời nghiêm túc đó ạ à. tôi muốn hỗ trợ giảm thiểu việc sử dụng ngôn từ kích động và bắt nạt trên mạng xã hội lấy bản thân tôi như một trường hợp ví dụ khi người hâm mộ ừ không phải đâu người nói xấu về tôi ấy tôi không gọi họ là fan những người luôn nói xấu về tôi, tôi sẽ chụp lại và gửi đến luật sư. Luật sư sẽ liên lạc với họ cho các hành động pháp lý đó. Tôi muốn nói với mọi người, nếu bạn thấy một người có ý đồ xấu thì không cần phải tranh cãi với họ đâu. Hãy chụp thật nhiều và gửi cho luật sư và gửi tố họ. Bạn sẽ có thu nhập thụ động đó, chỉ cần ngồi yên và nhận tiền của họ thôi. Đó là những gì mà Bimiu chia sẻ trong à, bài phỏng vấn của mình vào à, chuyên mục phỏng vấn Music Basic với ứng đối phấn đối mặt thế nào với toxic đấy ạ à. thì nguồn mình đã cập nhật được khá nhiều và đọc hiểu cũng như việc mình dịch lại từ các bạn interfan cũng như một số cập nhật từ các admin của Việt Nam với à, nguồn là từ MS Digital Host và một số những phần đọc hiểu từ từ à, Milrup Việt Nam fanpage nữa và một số những thông tin khác mà mình tổng hợp lại